hiệu bẩm sinh tên mày là thần thuốc viện đi thời sắc sắc ninh ninh thần thông linh nghiệm ai nghiệm bắt quen trên dưới bàn đèn ngôi cao lổ lộ thầy sai hạ bộ phóng hỏa móc tiềm luyện tập ngày đêm đã lên tướng cả hết đồng tây tụ tập về đây đốt đèn thỉnh tướng thỉnh tướng về đây càng lắm bành kỳ càng lắm bệnh thì các miếng ngon càng lắm bệnh thì thà rằng vắt dãn nhìn gì thì đỡ thèm kìa cái mặt tiền mấy nào kỳ Kim bạc móc thần ngổn ngang đi tay tổ văn nhân đi chơi bời Thuốc cắm mua rồi ba lê, ô thì mình là chè đi diêm mình, tiểu tam cần rượu phúc thì rượu xem lấy dậm trà bánh cặp đường cành chim bồ câu nấu cháo hạt xem ninh trẻ, trốn giường trốn giường nghe đi trướng gấm đèn kim quỳ gối xếp chăn đồn lấy giường màn chiếu giải ca chơi đạp trông đến giường màng chiếu giải đạp trên màn đào bối xếp phúc hơn khi sang giàu khi ra vào trẻ tàu khi quạt khách về lụa bình bộ bạch thì sao bà ấy rét thời mày dạ lạng xa kim ngân tượng hạ mớ bà đi thiếu gì cần lần đồng đầu tơ đi nhỏ ý em xa thành đầu dí lắc lùi khi đi ra bao giày đơn giày trắng quần áo là luật đi diện quanh năm lấy gì cả lại bắt tay đặt tay sỏ tay nhẫn bạc tay cầm tay ba con nón lùng bồng bèo chóp bạc em xà thành nhỏ các làm quay chứ ăn chơi thế đã đủ lời sẵn sàng mang miệng đi sao đêm thì mọi vẻ đố ai vẻ hỏe làm sao ấy bế con lên chiếc vọng nào tải sắt mắc miệng vào cổ dục môi ấy còn tiền hút mãi không thôi nhớ ra một bữa rụng rời thì chân tay mũi đã sổ lại hay thì ngáp vặt bụng đã đau lại đắp thì vợ còn nây ước chi được yêu xa được yêu sái hòn ước chi được yêu sái hòn mang ra thì mà nuốt chết còn thì sáng này mà đi bay thì không thì có đắt dở đồ tôi lại dắt nổ vì ấy thở dài xa lắm công ty mang đồ lên hiệu lại chê thì không cần bụng đã đau lại căng thì chú cách chụp bàn đèn đập gạch to đèn nữa chớ thấy ông nghiện mà hèn lấy đầu mà hút thử lần vào còn chút thì nào không ấy tiếc chi chăm đạo vợ chồng ở nhà còn cái ao nấu sòng thì mới may dù mày có thương tao đem đi mà cố chiêu mặt dày xấu hổ tốt lòng áo đầu sòng nào cố có xong nào thì cho vay muốn bán con thì là thế tao lại bù mày chưa có để tao liền lấy cô lò lấy một vài tiền để tao lên hiệu mua thuốc lọ bảo yên từ giày tao xin là chữa